đó mang để phục vụ khách thôi rồi bây giờ xin mời bạn Hiếu test đàn cho khách cây uh, CVB 1003 Yamaha Lavinova mời bạn đánh một bản được biết là hôm nay may mắn có khách đặt hàng online nên bây giờ em sẽ test cây đàn này cho khách nha khách coi được thì khách hốt giùm em giá mềm luôn mềm nhất Sài Gòn rồi Bạn chơi đi Tôi chơi đâu Bạn biết chơi mà Sao bạn ngại vậy Cái đàn uh, CVB 103 này á à, Có thể chơi organ được luôn nha mọi người Âm thanh thì rất là hay Bây giờ mình sẽ bật uh, demo lên cho khách nghe Nghe cái chất lượng âm thanh thank you nhỏ Mình có thể chơi kết hợp giữa organ và guitar Ví dụ như mình phối vô mình đánh chung với piano để tạo ra những cái bản nhạc riêng theo sở thích của mình Đấy Đây là cái đàn CVB103 âm thanh chất lượng hoàn hảo Như là nhạc sống vậy đó mà cái đàn thì quá là đẹp tuy là nó second hand nhưng mà cái người chủ cũ ở bên nhật người ta bảo vệ rất là kỹ nên cái đàn nhìn như mới không có gì cả